gần nhiều địa điểm check-in du lịch như đường hầm hỏa xa, cầu gỗ săn mây, view săn mây điện gió, giá 2 tỷ. Sản phẩm mã 654 với diện tích 2.100m2, sổ riêng nông nghiệp, đường bê tông 3,5m, hướng Nam, đất cách trung tâm Đà Lạt khoảng 15km, cách quốc lộ 20 900m, lô đất cuối Xuân Thọ, đầu Xuân Trường, gần hầm hỏa xa, gần đất đã làm nhà tiền chế, view thoáng thích hợp nghỉ dưỡng giá 2,1 tỷ. Sản phẩm mã 746, diện tích 881m2, thực tế 1.000m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường ô tô, tiếp cách Đà Lạt 16 km, 1 km ra tới quốc lộ 20 từ hầm Hòa Sa chạy vào, đất triền đồi view thoáng mát, cuối đất có suối nhỏ, trên đất đang canh tác cà phê, giá 2 tỷ. Sản phẩm mã 891, diện tích 1.500m2, sổ riêng nông nghiệp, đường